đã bao năm rừng thương nuôi nhớ tiếng nhạc đàn chân dội theo Thank you. tăng giờ ngàn xưa chưa giới chưa cạn sao rừng vẫn thủy thần Yeah.